Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo à, của Giang ngày hôm nay nhé à, Hôm nay thì à, Giang muốn à, vào thăm là con của em Vàng và em Mì à, Mà thời gian trước, cách đây nửa tháng thì Giang đã cất xong căn nhà cho hai vợ chồng Và cũng đã bàn giao rồi Và con của em Vàng em Mì thì đợt trước mà cũng, mọi người mà có quan tâm đến ấy, thì có một cái video mà Giang cùng bố của cháu là đưa cháu xuống để gắp cái con đỉa ở mũi ra gọi là con nấc ấy, trên rừng gọi là con đỉa rừng ấy mọi người ạ thấy rất là sợ sau khi mà giang à, ấy xong thì mình cũng có thời gian là phải đưa mẹ à, giang xuống à, viện đấy và trong thời gian đó thì um, gia đình em vàng thấy bảo là cháu là con của em vàng lại tiếp tục là bị ma nhập hay gì đó thấy vợ chồng điện cho giang rất là gấp và trong thời gian đó thì uh, giang cũng chưa thể về được rằng có bảo là hai vợ chồng là xem cháu bị làm sao à, tình hình như thế nào thì thấy bố cháu kể là đại là là cháu nó những kiểu con người nó không không được bình thường ấy mọi người ạ à, lúc ăn rồi lúc không ăn là, hay là lúc không nói được u a u ớ thì thấy bà con này bảo là bị ma nhập thì à, em vàng bảo là có um, thuê thầy cúng thầy mo về và giang cũng nói với gia đình là tôi để khi nào mà mình về mình sẽ lên ờ, xem là tình hình cháu như thế nào và em bảng thì có nói với giang là về nhà để cúng ấy ma rồi mà đồng bào hơm mông thì mọi người biết rồi khi có chuyện gì xảy ra ấy như thế nào thì mọi người cứ nghĩ là ma hay là như thế nào ốm đau hoặc đứt tay đứt chân thì rất là nhiều cái cái mà vấn đề mà bà con chưa hiểu rõ còn cái vấn đề tâm linh thì à, mọi người cũng biết rồi cái gì mình mình uh, tin và mình biết thì mình sẽ nói còn cái gì không thì mình cũng không thể nói là cháu nó bị như này được thì giang cũng bảo là với gia đình là mang đi viện khám xem đã sau đó mình sẽ tính sau thì hôm nay thì giang uh, à, lên đây để uh, xem là tình hình cháu nó đã đỡ chưa và cái vấn đề uh, câu chuyện đó như thế nào uh, về uh, mà, mà cháu đã gặp phải thì mình lên hỏi uh, trực tiếp em vàng và cháu uh, À, con em vàng nhé mọi người nhé thì xin mời à, mọi người là cùng à, Giang lên trên đó để hỏi thăm gia đình và cháu nhé thấy mọi người kể đấy đúng không ừ. thế là nhà một mình đó à? thế bố đi vắng rồi à bên này chỉ đâu đầu ừ đây bông mua sữa về cho này nhưng mà thấy đây hôm trước kia à, nặng lắm đấy à đây à ừ, nhưng mà hình như, hình như anh sốt là như thế nào chả biết sốt với lại tay nó bị như này luôn à nó bị co như này ừ. nó bị co co như à. co giật đấy ừ. Ờ, lên cơn này như đấy à, à. nhưng mà bây giờ cháu lên nhưng mà thế nên bảo là thế là bố mẹ bảo ma nhập đấy à? là phải không hay như nào chả biết được ờ, chắc là vẫn bị ma nhập mà ừ. à, một cái như kiểu là người mông bảo thì em không không gì được Ờ. mà như kiểu là nó ăn nó ăn cái gì xong ấy thì như kiểu là con người của nó không cơ thể của nó không không chứa được ấy xong là nó bị cong rồi co giật ấy à. người mông có một số người nó hơi bị như thế à rồi cả người ở dưới kia cũng bị nhưng mà ừ. cái bệnh đấy thì bảo những người già như kiểu là chú gì này mẹ này, này nhìn thì nó biết mà à ừ. có như người già ở trên này thầy mo này cúng ừ, không cúng đâu à. như kiểu là nó biết là nó ăn cái gì thì nó để chị như kiểu là nó là lấy cái đấy chỉ lại đọc của nó ấy à. chắc là như thế nó mới đừng à, thấy như thế thì phải viện đấy ừ. à. đau đầu về đau này à đau đầu bị đau chỗ này ừ. nhưng mà hỏi đó là có bị ngã không có mình có, có bị ngã không no. có bị ngã đâu không hả không không thì có nhớ chỉ có khó là có mừng thì có khó có bảo là ở trong nhà ngã ấy, nhưng mà chẳng biết ừ. thế mới bảo đấy bố mẹ em là có hỏi con là mình có, con mình có bị ngã ở đâu không em ạ đấy là, là như thế nào thì mới biết được thì bố thì lại lại đang à, đi ruộng nữa để một chút nữa về gọi, gọi bố mẹ mình sẽ hỏi kỹ hơn nhưng mà hỏi kỹ là bố nào là, là, à, tình hình cháu nó như nào mình biết được chính xác thì anh cũng, cũng nghe thấy um, <laughs> bảng nói chuyện mà hôm ấy anh đang đang đi việc ấy ừ. thì bảo là điện cho anh bảo là là u áo ớ không nói được hay bị cái gì co giật đấy, là bảo wow, ma nhập rồi là nó đi tìm thấy co này cúng này ừ. Đấy, điện điện cho anh bảo vậy thì anh bảo thế cái này phải xem là đi khám hay là bác sĩ có cần đi bác sĩ không nên em đang bảo là nếu là cần ấy phải đi viện ừ, đúng rồi. cần phải đi viện sao con này mình mình chưa biết được nguyên nhân là lý do vì sao và hỏi ừ. cháu đó em móc lan gì mà nó còn đau đau ở dưới này không đau ừ chỉ đau, đau cái chỗ này thôi lại chắc là khả năng bị ngã hay sao thì đó ừ. chế hả ai lử lử na còn dữ lử ừ lũ em sách sách mà là mấy hôm trước thấy một con dê về trong nhà à một con dê nhưng mà dê nhà mình ấy chứ không con dê mất rồi chết rồi con à. dê nhỏ nhỏ hôm trước ấy à. xong là đứa này đứa này với lại đứa kia mang đi trang ở bên kia ừ. Ờ. trong kia xong là nó buột ờ, lên ờ, bên trên xong là bên dưới là có một cái tải lị đường xong là nó rơi xong là nó khó kiểu chết à ừ. Thì có nghĩa là trước khi nó nhìn thấy con con con dê nó bảo con dê về đây thì là con nhưng mà lúc đấy là mà con, con dê... đấy là đúng là con dê chứa con này này Ừ. như kiểu nó nó nó nó nó cúng xong là nó lấy con dê kia nó ấy à. Đấy. chưa thấy con dê đã chia đã mất chưa? Cháu nhìn thấy con dê đã mất. xong rồi bị con con này mới bị đau này. À, thế à? Ừ. À, đấy là con con dê bị mất hay là nó, nó, nó về nó báo mộng. Đấy. Cho nó báo mộng hay là Xong là con này mới bị đau này. À, xong là cô này nhìn thấy. Đấy. Nhìn thấy nó vào nhà. À? Đấy. Hỏi lại em phải không? nhìn buổi trưa hay ban ngày hay ban đêm lúc nào? Đừng nước nào mà ăn được nào. Hả? Pupuki. Pupuki gặp pupuki nha chị nha, bây giờ nha chị nha con nhỏ để con tụt tụt con nhỏ đỡ rồi nó sư con nhỏ nó ai là mai được tao thế mà là bố mẹ ở đây hết nhưng mà con dây vào trong nhà chẳng ai nhìn thấy chỉ mới đứa này nhìn thấy ừ, nhưng mà lúc đấy là trước đấy là con dê làm mất rồi chứ đúng không đấy con dê đấy làm mất rồi à sau là chắc là con à, con dê là về bóng không ờ à, kiểu như vậy ừ xong là mới bị ốm như này đấy, đấy. à thì sau khi mà mình có bảo uh, ấy đi gọi em vàng về em đang làm ruộng ở phía bên bên kia kìa ruộng nhà mình tiếp phía bên kia, kia đúng không vâng trên kia à. còn cái hiện tại thì là là là ấy là là đứng lại là đi lại hỏi cháu là nó nó đứng lại là nó mỏi người hay như nào nó mỏi hỏi, hỏi, đi hỏi kiểu mông nó thiếu máu hay cái gì ấy. nó đi một tí nó lại ngã kiểu mong tẩu nè chứ tẩu kiểu như ừ. nó đi nó người nó ờ, bị như cái người gì nó đi đi một tí thì nó lại ngã ừ. trước thì nó lại ngã nó, kiểu như nó ngã thì nó cứ lằng nó cứ ờ, chân tay nó cứ như thế này này thì nó cứ tự ngã thì mình chẳng biết nó làm từ lúc bé đến giờ này rồi thì ừ. à, trước mình mang đi viện hai thằng cái thằng mà bây giờ nó đang đi chăm cháu ấy ừ. nay nó kiểu như nó phùn phùn da phùn phùn to thằng ừ. này thì ừ. vẫn phùn nhưng mà ừ. trước đi khám viện là nó bảo là không có cái gì nhưng bị được mấy ngày rồi ấy là, là... vừa bị được uh, muốn hai ngày thôi hai ngày hai ngày hai trước hôm mà à, em điện cho anh đúng không nhỉ vâng là lúc đấy là bị hôm đấy luôn à vâng, hay là bị hôm đấy luôn à bị hôm đấy vậy lúc đấy là là là thế là cháu là đi chơi đâu là em có hỏi ở nhà thôi nó ở nhà không mà bị nó thế á không bảo là nó đi chăm trâu nhưng mà bảo là ôi giời hai thằng thằng này với thằng à, ừ. kia đi thì cho hai thằng này đi còn hai thằng ở lại uh, à, ờ, bé thằng bé kia nó, nó bảo là thế nọ lại nó ngủ ngủ nó ngủ ngủ tánh này nó về ngủ ở trong à, mấy ba phân rồi nó bảo đau đau đầu thì đi thì ông sấy bảo là về ông sấy giúp cho cho ông sấy uh, lấy một cái khin uh, uh, ờ, à, chọc vào xong cái này thì mùng bên chảy máu mùng bên không chảy máu thì nó về nó ngã một lần đây ừ. nó về đến đây là nó lại ngã một lần lần này là nếu mà không có cái thằng kia thì uh, chắc là chẳng biết nó làm cái thế nào rồi à có nghĩa là cái ông ông thầy thầy mò à không cái thằng ờ, sung mà anh của anh của nó anh của nó chị ấy, chị của à. nó ấy, nó à, về đây nó ngã một lần đây ừ. là nó bé bé thì là mình về là nó bảo đau đầu đau đầu à. trước thì lúc bé nó cũng vẫn vẫn là như thế này nó cứ ở bên kia thế này nhưng mà ví dụ như một năm nó làm một lần ừ thế thì nó cứ làm như thế này thì ừ. chẳng biết là hiệu là cái gì nhá thì... ờ, bây giờ đi lại này ờ, đi lại rất là khó khăn không không không không đứng nơi được ừ, là đi lại là nó hiểu nó nó không được khỏe ừ, không đi là yếu phải à. rồi nó, nó kiểu chịu choạng như là trước đây em mà nó nó bị là u ao ớ không nói được à nó có có lúc thì nó không không biết ăn cân à. ừ. có lúc thì thì cả cho con nó nó không biết ăn à, mà biết. bảo nó đi làm cái gì nó không biết nó cứ đứng thẳng nó cứ đứng nhìn là nó cứ thả mình thôi nó không ừ. không cần nói được cái gì ừ. có lúc thì nó à, lại vẫn nói được đi được ừ. trước khi nó đi khỏi lúc mà nó đam bế thì nó đi khỏi thật ừ. nó đi khỏi hơn thần à, kia nhưng mà lần này thì chẳng biết là nó làm kiểu gì thì vẫn ừ. nếu có tiền đi khám viện là mình bây giờ thì vẫn nó vẫn làm như thế này thì vẫn không làm được cái gì nó đi la lại kỳ kẹt sáng nay mình đi làm ruộng rồi không không có ai chăm nó rồi ừ. thế thì có một nó về nó cứ uh, à, lên nó hai, hai tay chọc cái này về ở đây ừ. thế thì mấy thằng kia bảo ôi giời thằng này đỡ đỡ rồi mình bảo ôi giời nó không muốn đỡ rồi nhưng mà kiểu như nó làm thế này thì mình cũng không biết làm được cái gì cho nó Ừ. Ờ, nhưng mà thế đấy là có ai về châm cứu cho mình à cho cháu rồi như, như là mình mới đỡ được như này gì người à, đến châm cứu à hay như châm cứu là kiểu như nó uh, cái gì ăn cái gì thì nó chỉ có lấy cái khâu vào uh, ờ, chọc chảy máu ra thôi à thế chảy máu ra thôi nhưng mà cái người mà nó cứ đi đi như thế này thì một năm vẫn cứ là nhưng mà có khi thì một năm làm một lần ừ. nó tự ngã như trên YouTube trước là là bình thường ấy là nếu mà người à, bảo thì em kể là là là những ở trên mình gọi là ma nhập hay như nào có, có hiện tượng này không cái đấy ma cũng không có đi làng là ma vẫn không có làm có người ma cũng không có mà đi khám ở kia thì nó bảo là cái máy của nó không chuộn máy thì chẳng biết là bảo là tại máu hay tại người nó bảo là máu thì nó uh, xiên thì không thấy làm cái gì nhưng mà ừ bảo ở nhà con lạc cũng đi đi bác sĩ bảo con lạc cống không bảo là ừ, nếu mà muốn về khi nào về đây thì phải làm cống làm ừ. cống xong mới đưa ra vào viện nó bảo bây giờ cái này thì mình chẳng biết làm kiểu gì rồi ừ. đi thì trước thì đi đi luôn một thể hai tháng luôn là giờ này thì thằng kia thì khỏi rồi còn thằng này ừ. thì vẫn không biết làm cái gì nay cũng cũng hỏi hỏi qua qua em gì em trên này ấy giấy giấy em bảo là là là thấy mọi người bảo là là đấy là ma nhập xong là, là con con con dê nó bị chết là là, là sao là có những hiện tượng là con nhà mình nó nó biết được cái gì cái gì ấy không biết cái gì con dê thì nó mang đi chăm trước thì nó làm như thế này thì mình đi mua một con dê về làm cống làm được cống thì nó được một năm nó không làm thế nó không kiểu nó người không đỡ đỡ ấy nhưng mà bây giờ thì con dê thì nó mang đi thì con dê nó uh, chết đấy chẳng biết nó làm chết ờ, nó là cái gì mà nó lại trêu cổ chết thì con dê chết xong là nó lại như thế thế thì còn thằng uh, đấy. em uh, em của uh, của nó là chú của nó là chú của nó ở đây bỏ nó vẫn còn một con dê nhưng mà mình bảo là thế thì xin về làm cúng ờ, cho vẫn thả được nó bảo là con dê của nó nó không được thì bây giờ thì vẫn không có tiền không không làm được cái uh, cống này, không làm được cống này thì vẫn phải đi kiếm điền tiền về mua một con dê con dê uh, đỏ đỏ ấy, mang đi đầu bình thường mà không không thấy nóng đầu thì đấy bảo là trắng bảo là hôm trước con bé này là là bảo cho hỏi bố nó mới biết được và tự nhiên nó ngồi trong nhà mọi người ngồi đây mà nó lại nhìn thấy cái con dê mà con dê trước đó này là bị chết rồi ừ. đấy chết rồi thì thằng này, thằng này lại bảo nhìn thấy con dê đi vào nhà thế thì có có là là nó hỏi là có thể trước đó là con dê nó về báo mộng cho cu này hay như nào mà tiếng kinh hỏi nó thì nó không nói đó tiếng hông mông biết đâu ờ, thì có thể là nó nhập vào con dê nó về báo trước cho nó này bảo là mình có làm điều gì dạ. sai trái không hay là mình đi chăn hay là, để đi đánh con dê chết ra là cũng không biết được tại vì cái này cái, cái tâm linh đôi khi là nó về báo thằng này biết mà trong khi đó mọi người đây không nhìn thấy mà thằng bé lại nhìn thấy nhìn thấy một con dê là đấy dê đi vào nhà đấy vào, mà nhà. con dê con dê của mình chết rồi đấy ừ. thế hôm đi chăn dê hỏi nó xem là mình có ấy không có có đánh dê hay có bị làm không, sao không đánh không hai thằng cả thằng thằng uh, đứa này nó hai thằng đi Ê, thằng thằng này bảo là thế thì đi à, mang đi xuống à, ăn kia là thằng này bảo là ui mang đi trên kia đi ăn trên kia nó mang đi trên kia là nó con dây thì ở đây thì nó kiểu như đi chăn nhưng mà phải buộc dây nó buộc dây xong rồi nó đi có người đi đông kia nó đi chơi một tí nó về nó lại ừ. chết thế thì thằng này sợ nó sợ quá thì có thằng thì lừa bảo ôi mà như thế thì không có con dê à, bố mày không có tiền đi mua con dê về à, bảo vệ mày thì bây giờ mày phải đi thì mày phải đi ăn lá ngón thôi thì mình đi tuổi gần gần cuối rồi mình không nhìn thấy thì cả đông con ở đây không nhìn thấy bảo là có thấy thằng này không nó bảo là không thấy đâu mình hóa ra là mình đi tìm nó bảo là nó nó nói thế thì nó sợ quá thì có hai thằng người mán đi uh, câu cá ở tối thì hai thằng người mán kia cho tân cho nó ăn xong là tối nó mò mọt về mình về gần nó đi tìm nó gần nó ở đây thì bảo về đây bố không có tiền nhưng mà bố phải đi kiếm được tiền à, đi mua một con dê về à, à, chăm sóc thôi không không phải lo thế thì kiểu nó về về lúc đấy về là nó cứ kiểu nó người cứ đưa đơ ấy thì em ấy bảo là mình à, khi là có thể là bé nó bị làm sao hoặc là ma nhà mình hay như thế nào thế em biển cho anh bảo là nó bị ma nhập thế hôm đấy là thầy cúng có về cúng không chắc là không chứ cái thầy cúng này thì nó nó nó về về cúng chứ nó về đây gì cúng này à. trước đấy là cũng không ăn được là tay bị co giật vào ừ. co giật thì nó làm nó bảo là lấy mình lấy cái ăn man này mình ừ. ăn man thì nó bảo là lấy man về làm cái tay của nó lấy mang về làm cái tay của nó xong là kiểu như nó người thì không đi được thế nó cứ đi run run người run run người là có lúc thì nó đi được có lúc thì nó vẫn không đi được nó kiểu như nó cứ ở đây rồi ừ. không biết làm được cái gì giờ này thì ừ, bị chân tay run run thì đứng đứng lên cho chú xem nào sớm sớm thì đứng lên được không có đứng nữa hay là phải bám sao nào sao thử thử đứng lên bình thường nghe cho chú xem rồi thế nào đứng lên nó, nó sợ cái gì hay sao ấy không kiểu như nó không đứng được nó dậy thì nó kiểu như cái không mình phải hỏi đấy mình có đứng được không con có đứng được không nó bị làm sao ấy để có sới thế nào sới thế ra đây đấy nó, nó, nó bị sợ cái gì ấy à, cu bị sợ cái gì ấy nó sợ cái gì à cẩn thận cho nó mày có quát mắng hay chửi nó gì không hả mày có quát mắng à, vợ chồng quát mắng chửi nó có gì không không không chửi nó không chửi đâu nó ở nhà mình mua hai cái bánh quấn đây để nó ăn mà nhưng mà nó bảo bố ơi không đâu khi nào đuổi rồi mới ăn thôi là người như thế này thì mình không dám vào chửi nó đâu giờ không không không đứng được có thể hỏi nó nó nó đau chân hay là bị làm sao không có bị đau người không đau mo cụ tệ thì chỉ mo nào cơ thể chỉ mo chỉ mo thì ha thì sao nhìn nó này nó bảo là đâu đầu ấy đây này thì ví dụ như có người ấy lấy một con dao đi chọc ở đây chồng bên này thôi với đầu đầu thôi đầu này như đánh cảm gió đúng không ừ, đầu mình à, lấy cái, cái kia về nó bảo đau quá thì mình lấy kim khâu về à, cái ừ. bật kia về bật xong là mình kim khâu thì nó chảy máu ra ừ, giờ không, không, không, không đi lại được như kiểu muốn muốn khả năng là không bị liệt nữa chứ ừ, thì giờ đi kiểu sắp đổ đổ đấy ừ, người nó kiểu đấy à? liệt lại mà không biết là nguyên nhân như thế nào hôm nay thì <coughs> lên đây mình hỏi bố cháu biết là như vậy là, là có để là câu chuyện là tâm linh hay là cái um, chuyện âm anh mình không biết ngày trước là làm nhà này thì uh, mình cũng bảo vậy là như là mình cũng cúng bái đồng hoàng rồi thế này rồi nhưng mà đến khi làm xong nhà đôi khi là cháu nó bị như này thì, thì bảo nó, không biết là nguyên nhân nó như nào là có ăn lá ngón hay không thì chắc chắn là bà con như này thì biết rồi cháu nó không ăn rồi điều đấy rồi đấy. đây toàn bộ là con của em vàng đây đứa nào đứa đâu cả đây là đứa cả đúng không đứa cả này còn kia là ấy ừ, đúng rồi. đây thằng đây nữa cua nữa đây nữa đấy đây nữa đây nữa còn một đứa là đang ở trong bụng mẹ hôm nay lên lên đầm mang sữa cho các em ăn các chị ăn hộp sữa nó chúng mua. em hỏi cháu xem là, là nó, nó bị làm sao chân hay là châm cứu điên người nó run rồi là là nó, nó đi lại nó không, không nổi không, không đứng được luôn bây giờ không đứng được rồi báo bấu víu rồi bò bò đi rồi. không là mình bây giờ thì không mình mang nó đi xuống để, để xem một thời gian xem là không ấy thì mang xuống viện rồi nó nói nào số điện là không có tiền ừ. là bây giờ thì ruộng à, mình vẫn không qua máy đi nhưng dạ. ngày đầu tiên là, là nặng hơn đúng không? thấy mọi người đầu nặng kiểu chết đấy đúng không? Nó ừ. muốn chết luôn đấy. đấy nó gần gần chết rồi mà nó bảo mình à, đi làm ruộng về thì ăn cân thì nó bảo bố ơi mẹ về xem đi con chẳng biết làm thế nào nó nói được thế câu này thì ờ. à. còn uh, chị của nó về bảo chị xong về đây xiên mạp mình lần đấy nó bảo thế mình bảo ôi rồi con này thì kiểu như nó biết quá cái gì nó không biết ừ. nhưng mà lúc nó đơ thì nó đơ rồi lúc nó nói thế thì mình cũng phải đi xem nó đây lúc đây thì không làm à. đấy đúng người thế này có ai đâu chỉ đóng mới thằng này thôi này là là là con con ờ, của của vâng, vâng. chồng trước à vâng chồng trước ờ đúng rồi con chồng trước vâng con của mình là uh, ừ. vợ trước là con này con kia thôi ừ à, còn đây là cháu này là là là con làm vợ trước của, của, của em mỉ với chồng mất ấy Đó không biết là có tiền sử như thế nào không thì em vàng thì em chỉ là là người gọi là người bố thứ hai thôi đâm nhiên là khi mình cũng không rõ được ăn đá này nhớ ăn đá là lành lành nhất là ấy nhá chú ý là viêm họng này nó vì viêm họng ấy nhá lạnh quá trên này đôi khi là ấy rồi ừ. Thôi cố gắng để à, xem à, cho cháu là tình hình em là vài hôm nữa xem là có hiện tượng gì không thì thì à, alo thông báo cho cho anh biết nhé vâng. để không có để mình sẽ đưa đưa cháu đi viện để xem chụp chiếu rồi khám xem là có bị ngã hay không mà cứ hỏi kỹ đi hỏi cháu kỹ là tối về thì có điều giờ nó đang sợ nãy bảo nó đứng lên mà người nó sợ nó nó, nó không dám nhìn đâu là biết được không ngã được lúc đấy nếu mà lúc đấy ở nhà may ở nhà ấy may Lúc đấy là không may nó đi chăm trâu thì mình chẳng biết làm được thế nào rồi Đi tìm được nó thì chẳng biết làm nó, ngã một lần rồi thì... thì... Ừ. Nó cứ đấy là xem xem ừ, theo dõi cháu nó như nào ấy dạ. Có gì alo anh hay là đưa đi viện để khám chụp chiếu Không biết là bây giờ nó cũng ngại nói ấy Có thể nó ngã hoặc nó bị làm sao ở đâu ấy, nó không nói cho cho bố mẹ biết thì sao nó con cháu nó hay ngại bây giờ nó nó tính nó là nó làm nó không dám nhận tội đôi khi là rất là khó nhưng trẻ con mà đấy, nó không, không lắm nó thật thì mình cứ thủ thỉ hỏi hỏi nó xem là trước đấy nguyên nhân như thế nào và vì sao ví dụ con dê mình nhìn đấy nó như thế nào hoặc là dạ. lúc trước mày bị như này thì mày chơi ở đâu đấy hỏi xem là, là nó cháu chơi ở đâu dạ. lúc nó bị để mình còn biết tìm ra nguyên nhân đấy, chứ không phải là mình <coughs> à, ấy được thờ ơ làm cha làm mẹ thờ ơ nhớ nó có việc gì xảy ra cứ theo dõi xem là hỏi cho cháu dạ. biết ngày trước lúc trước bị như đấy thì dạ. có bị làm sao không hay là như thế nào chỉ có con là có hoặc là có nằm mơ đấy cái gì hay không hay không cái gì đó hoặc dạ. là, là ấy, có thể là con dê mất có thể là về trước đó là mất mà nó lại nhìn thấy đấy có thể nó báo mộng trước hôm này đó là, là cái điều đương nhiên đấy nó có chuyện tâm linh mà không nói được ừ, kiểu như mình lòng ừ. một lần con này thì vẫn phải là con dê này mất ừ, mấy uh, triệu này ừ. làm ừ. cái là sới na hả chạy vô trong co lò để thôi nhá, giữ gìn sức khỏe nhá. Ờ, anh về đây. Có gì là đấy là ờ, thông báo anh nhá. Vâng. Ừ, biết trước. Vâng. Này vào lên thăm hỏi ờ, vàng này xem cháu rồi cũng thấy là nó nó đỡ hơn trước nhiều rồi nhỉ. Đỡ nhiều nhiều rồi nhưng mà người thì nó cứ gạch đi thôi. Để, để xem theo dõi tình hình thì em tới xem là là, là vàng không mình phải đưa đi viện để xem tình hình của cháu ấy mọi người lẽ là mình mình lên thăm cháu thì thôi mình cũng xin phép là kết thúc cái video của Giang ngày nay thôi để xem theo dõi tình hình cháu nào cập nhật mình biết à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé vô tiếp theo